Bến giác chiều thu ánh đạo ngàn Những ai là kẻ mang ơn nặng Đều vận lòng thành đón vua lan Năm tháng qua đi, bụi thời gian có phủ lấp bao điều, có lấy đi tất cả sự thăng trầm của một xã hội, văn hóa của một dân tộc, ký ức của một con người, thì tình phù mẫu vẫn cứ đông đầy trong tâm thức nhân loại. Bởi vậy, dù hàng triệu năm trôi qua, cứ mỗi khi những làn gió thu se lạnh thổi về, lá vàng lát đác rơi theo từng hạt mưa bay, báo hiệu một mùa vu lan nữa trở lại trên quê hương đất Việt. Lòng người con Phật cũng chẳng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Cha luôn âm thầm bảo bọc con trước những sóng gió cuộc đời. Người đã tiếp sức cho con giữa muôn trùng thử thách trong gai, Mẹ lại từ hòa dìu con bằng cả trái tim từ ái, bao dung, vun đắp cho con tình thương và lòng độ lượng với tha nhân. Cha cho con nghị lực, ý chí hiên ngang để vững vàng giữa biển đời đầy sóng gió. Mẹ cho con lời ru và dòng sữa nóng ngọt lành để con thấy đời luôn ấm áp, dịu hiền biết bao nhiêu. Vì hiểu được công lao to lớn như trời biển ấy, nên từ ngàn đời, báo hiếu đã là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và báo ân theo lời Phật dạy và noi theo gương hiếu hành của tôn giả Mục Kiền Liên, cứu mẹ thoát khỏi địa ngục khổ đau. Hơn nữa, đó còn là ngày thể hiện tình người thấm thiết trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm văn hóa đạo đức tâm linh và lòng hiểu dưỡng của người con đối với hai đấng sinh thành. Vu Lan báo hiếu ngày nay không chỉ là nghi lễ gói gọn trong cánh cửa thiền môn mà nó còn trở thành một ngày hội chung cho tất cả tâm hồn những ai cùng hướng lòng mình về nguồn cội thiên liêng cao quý, về ân đức sinh thành, về đạo nghĩa làm người. Vu Lan còn là dịp để chúng sanh gieo trồng cội phúc, nương nhờ vào công đức tu tập của chư tôn đức Tăng Ni, an cư kiết hạ trong 3 tháng để cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cảnh giới an lành bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bá bạch trên à, hòa thượng à, bổn sư ngưỡng bá bạch trên chư tôn thượng tọa chư đại đức tăng à, chúng con là tăng chúng chùa thiên trúc có duyên sự đào thành đảnh lễ xin được tác bạch quý vị phật tử chúng ta đồng khởi thân trang nghiêm ạ nam mô a di đà phật ngưỡng bạch trên à, chư tôn thiền đức chứng minh à, chiều hôm nay ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch à, bổn từ à, chùa Thiên Trúc tổ chức lễ à, tổng kết hội nguyện sau 3 tháng an cư của đạo tràng cấm túc an cư chùa Thiên Trúc và à, lễ hoa cài hoa hiếu hành à, vào giờ này chúng con xin được thay lời cho à, tăng chúng chùa Thiên Trúc xin à, thành kính đê đào cung thỉnh hòa thượng bổn sư à, chư thượng tòa chư đại đức tăng à, quan lâm à, à, lễ đường để chứng minh à, buổi lễ chiều hôm nay nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát Nam Mô A Di Đà Phật được trên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 trên bàn chứng minh thứ nhất Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thường Lãng Hạ Huỳnh Chứng minh Kim Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Viện chủ chùa Thiên Trúc Trên bàn chứng minh thứ hai Chúng con thành kính cung thỉnh thường tòa Thích Hằng Ninh Trưởng ban trị sự Kim trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con thành kính cung thỉnh thường tòa Thích Tâm Toàn, Phó Ban Kim Chánh Thư Ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích An Đạt, Phó Ban Trị sự Kim Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích An Hiệp, Phó Ban Trị sự Kim Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc Chúng con thành kính cung thỉnh thường tòa Thích Tâm Tài, trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng trên bàn chứng minh thứ nhất. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Vinh Lộc, Phó Thư ký kiêm chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích An Định, Ủy viên Ban Hằng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng Ban Hằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Thành kính cung thỉnh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 Hòa thượng khởi niệm Phật cầu gia bề, Chúng con thành kính cung tịnh Hòa thượng Sơ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 Tại đạo tràng cấm túc ăn cư Chùa Thiên Trúc Được sự thống nhất Đồng lòng của chư Tăng trong bổn từ Hạ Trường Được sự chứng minh và hướng dẫn của Hòa Thượng Bổn Sư Và được sự ủng hộ nhiệt tình của đạo tràng Phật tử Hôm nay Ngày mùng 9 tháng 7 năm nhâm dần Phật lịch 2566 Dương lịch 2020 tại trai đường chùa Thiên Trúc long trọng tổ chức lễ hoàn nguyện 3 tháng an cư bảo đáp ân sư Vu Lan Thắng Hồi đó cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay Thay mặt ban tổ chức chúng con xin được kính thông qua chương trình hôm nay như sau Thứ nhất cung nghinh chư tôn tịnh Đức Tăng Quan Lâm Thứ hai niệm Phật cầu giá bì Thứ ba, tham qua chương trình. Thứ tư, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ năm, dân hoa cúng dường. Thứ sáu, tặng hoa chúc mừng. Thứ bảy, báo cáo tổng kết 3 tháng an cư của chư Tăng. Thứ tám, báo cáo sinh hoạt của đạo tràng Phật tử. Thứ chín, khen thưởng và tri ân. Thứ 10. Ý nghĩa bông hồng cài áo và nghi thức cài hoa hồng 11. Ý nghĩa dân y ca sa và nghi thức dân y 12. Phát biểu của ban trị sự 13. Lễ báo đáp ân sư 14. Dân quà cúng dường 15. Cảm tạ của ban tổ chức 16. Tiệc chay thân mật tặng quà quý Phật tử 17 hoàn mãn và cung thỉnh Chư Tôn Tình Đức Tăng Hồi Quy Phương Trường Con xin được kính trình lên à, Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Chư Đại Đức Tăng Quý Ni Trưởng Quý Ni Sư Cũng như toàn thể hội chúng đồng liễu tri Nam Mô A Di Đà Phật Chiều ngày hôm nay à, Chúng con vô cùng hạnh phúc và nhận thấy về tham dự hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh giới thiệu Hòa Thượng Thường Lãng Hạ Quỳnh Chứng minh Kim Cố Vấn Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Viện Chủ Chùa Thiên Trúc Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Hằng Ninh Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Kim trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trưởng Ban Tân Sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam quận 7 Chúng con thành kính giới thiệu Đại Đức Thích An Hiệp Phó Ban Trị sự Kim Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Chúng con thành kính cung thính giới thiệu Đại Đức Thích An Đào Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Giờ Chúng con thành kính cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Lộc Phó Thư ký Kim Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con thành kính cung kính giới thiệu Thượng tòa Thích An Định Ủy viên Ban Hàng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh Trưởng Ban Hàng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tắc Thiện Trưởng Ban Văn hóa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích An Tính, trưởng ban nghi lễ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Về phía chư ni chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Trung Quan Phó Thư Ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Nhận Đức, trưởng ban đặc trách ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Diệu Tiên, trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7. Chúng con xin được và hôm và chiều hôm nay có sự hiện diện của toàn thể ở đông đảo chư tăng hiện đang tu học tại đây chúng con xin được nhiệt liệt giới thiệu chung và về phía quý thiện nam tín nữ phật tử chúng con xin được ở Trấn Rồng giới thiệu Phật tử, nhóm Phật tử Nguyên Tùng, Diệu Thị cũng đang hiện diện trong trai đường ngày hôm nay xin được Trân trọng giới thiệu. Và Trấn Rồng giới thiệu Phật tử Diệu Trọng, ở trưởng đạo tràng Tu Bác Quan Trai cũng đang hiện diện trong trai đường ngày hôm nay. Và đặc biệt, chiều ngày hôm nay chúng có sự hiện diện của toàn thể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 sẽ dâng lên những đóa hoa hồng, đóa hoa tươi cho chư tôn tình đức tăng xin được trân trọng mời các em. qua các em đã dâng những đóa hoa tươi thắm lên bậc tôn túc và sức trần thượng sĩ xin được trân trọng cảm ơn các em và kính mời các em về vị trí về tham dự hôm nay cũng có các lãng hoa chúc mừng trong buổi lễ tạo pháp đầu tiên là lãng hoa của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng viện chủ chùa Thiên Trúc từ bi hoan hỷ đón nhận lãng hoa chúc mừng của bán đại sư chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa thích thần ninh sẽ trao lãng hoa chúc mừng đến lễ tạ pháp a di đà phật kính cung thỉnh thượng tọa à, xin các uh, nhiếp ảnh cũng như các bạn bưng B sẽ chuẩn bị chương trình tu học và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích An Khiêm sẽ thay mặt hạ trường sẽ tuyên đọc bản báo cáo A Di Đà Phật thành kính cung thỉnh Đại Đức. Báo cáo tổng kết khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2566-2022 của tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ chùa Thiên Trúc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 Chúng con, chúng tôi xin đại diện cho ban chức sự trường hạ chùa Thiên Trúc Xin lượt báo cáo một số điểm tu học sinh hoạt trong 3 tháng cấm túc an cư tại chùa Thiên Trúc như sau Tổ chức trường hạ căn cứ tỳ ni luật tạng do Phật chế định và thực hiện tinh thần nội dung thông bạch của Ban Tân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Ban trị sự Phật giáo quận 7 cho phép Chùa Thiên Trúc cấm túc an cư nhiều năm liền với sự chứng minh và chỉ đạo của Hòa Thượng Thượng Lãng Hạ Huỳnh, Cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7, cũng là thiền chủ Hạ Trường Cấm Túc An Cư Chùa Thiên Trúc. Ban chức sự Hạ Trường được cung an như sau. Thiền chủ Cung Thịnh Hòa Thượng Thượng Lãng Hạ Huỳnh viện chủ chùa Thiên Trúc Chánh Na Thượng tòa Thích An Định Phó Na Kỷ Luật Thượng tòa Thích An Minh Phó Na Tu Học Đại Đức Thích An Đạt Hóa chủ Đại Đức Thích An Tín Thư ký Đại Đức Thích An thành Đại Đức Thích An Hoài Thủ quỷ Đại Đức Thích An Tín Thủ khố Đại Đức Thích An Vương Chúng trưởng chúng A Nan Đại Đức Thích An Tuấn Chúng trưởng chúng Ca Diếp Đại Đức Thích An Khiêm Về phần tu và học Về Phật học Trường Hạ đã thực hiện nghiêm túc sáu thời khóa Trì tụng như sau một Thời công phu khuya hai Thời sám hối ba Thời cúng ngọ quá đường bốn Thời công phu chiều năm Thời tịnh độ sáu Thời niệm Phật Mỗi tháng có hai kỳ lễ sám hối hồng danh và Bố Tát vào ngày giữa tháng và cuối tháng âm lịch tổ chức thọ bát quan trai cho hàng Phật tử vào mỗi chủ nhật trong suốt ba tháng hạ Trường Hạ đã cung thỉnh chư Tôn Đức trong ban chức sự Hạ Trường chia sẻ Phật Pháp trong mỗi buổi chiều ngày tu bác quan trai. Dưới sự chỉ đạo Hòa Thượng Thiền Chủ, ban chức sự đã cắt cử các vị phụ trách dạy học cho đại chúng cung thỉnh đại đức thích an minh phụ trách môn phật học thường thức đại đức thích an khiêm đại đức thích an tuấn phụ trách môn lục trường hà Đại Đức Thích An Thạnh phụ trách môn nghi lễ Phật giáo Đại Đức Thích An Hoài phụ trách môn Hán Văn 214 Bộ Thủ Đại Đức Thích Tuệ Nhật phụ trách môn hai thời công phu về thế học trong năm học 2021-2022 các chú Sa Di và chú Tiểu theo học chương trình Thế học phổ thông từ cấp 1 cho đến cấp 3 và đạt được kết quả học tập như sau. Có 9 chú theo học thế học, trong đó có 4 chú học sinh khá và 5 chú học sinh trung bình bốn chú sa di theo học đại học về phật sự nêu cao tinh thần lời tha đem lời dạy của phật đến với mọi tầng lớp trường hạ có tổ chức thọ bát quan trai vào các ngày chủ nhật trong tháng tổ chức chia sẻ phật pháp vào các ngày thọ bát quan trai cung thỉnh chư tôn thiền đức mỗi vị luân phiên nhau giảng dạy cho đạo tràng Bắc Quan Trai thể hiện tinh thần Phật Pháp siêu minh do Tăng Hòa Già Hồng Hóa Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ đàn Việt phát tâm trên tinh thần hộ hạ cho chư Tăng Ni trong các hạ trường thành phố Bổn tự Chùa Thiên Trúc đã kêu gọi sự phát tâm và thành tâm hướng dẫn Phật tử đi cúng bốn hạ trường thành phố tổ chức ba kỳ sớt bát nhằm gieo duyên Phật Pháp cho quý Phật tử cũng như hộ hạ cho chư Tăng được an tâm tu học trong ba tháng. Nhân mùa Vũ Lan báo hiếu, Hà Trường Cấm Túc An Cư cũng tổ chức đàn địa tạng thất châu để bạc tiếng chư hương linh quá vãng kẻ còn người mắc được ân triêm lợi lạc theo sự chỉ đạo của Ban Trì Sự, Chư Tăng đã học tập các chính sách của nhà nước về tôn giáo do chính quyền quận 7 hướng dẫn. Nhận xét và đánh giá những thành quả của Chư Tăng Hạ Trường Chùa Thiên Trúc mà chúng con, chúng tôi vừa báo cáo đều nhờ vào sự quan tâm chỉ dạy của Hòa Thượng Bổn Sư Thiền Chủ và chư tôn đức ban chức sự đạo tràng cấm túc an cư bên cạnh đó là sự hòa hợp của hành giả an cư trên đây là những nét khái quát về các mặt tu học sinh hoạt của chư tăng hạ trường chùa thiên trúc chúng con thay mặt ban chức sự xin trân trọng báo cáo kính mong hòa thượng chư thượng tọa chư đại đức tăng ni chư vị với khách quý và Phật tử liễu tri. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Bổn Sư Thiền Chủ và Chư Tôn Đức Ban Chức Sự Hạ Trường đã thương yêu nhiệt tình chỉ dạy để cho chúng con tu học gặt hái thành quả ngày hôm nay và làm tiền đề nền tảng cho việc hoàn pháp mai sau. Chúng tôi cũng tri ân quý thiện nam thiện nữ Phật tử gần xa những vị hộ Pháp kiên cường. Nội hộ và ngoại hộ đã phát tâm hỗ trợ cúng dường trai tăng, trai phạn, sất bát, pháp y, cũng như tịnh tài phẩm vật tạo điều kiện để hạ trường được yên tâm tu học và thành tựu trong công đức tu tập. Kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc phật sự viên thành kính chúc chư phật tử và liệt quý vị sức khỏe hạnh phúc cuối cùng kính chúc toàn thể đạo tràng hưởng một mùa vu lan báo hiếu đầy hoan hỷ và hỷ lạc nam mô thường tinh tấn bồ tát ma ha tát Di Đà Phật, chúng con thành kính niệm măng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 trên Hòa Thượng Thiền Chủ Hạ Trường Cấm Túc An Cư Chùa Thiên Trúc Cung kính bãi bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Chứng minh cùng toàn thể thiền đường đại chúng Kính thưa quý nam nữ Phật tử xa gần Về tham dự buổi lễ hoàn nguyện ngày hôm nay được sự cho phép của Hòa Thượng Thiền Chủ cùng Chư Tôn Đức trong ban chức sự Hạ Trường Cấm Túc An Cư Chùa Thiên Trúc con Phật tử Diệu Trọng thay lời cho toàn thể đạo tràng Phật tử xa gần xin quá đôi dòng cảm tưởng trong ba tháng an cư vừa qua. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng. Thấm thoát ba tháng hạ đã trôi qua, suốt 9 tuần chư tăng an cư dưới mái chùa Thiên Trúc nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Trong những ngày này, chùa Thiên Trúc lúc nào cũng rộn rã, từ các thời công phu, hành đường chấp tác cho đến các buổi học kinh, luật, hán văn, nghi lễ được sự hướng dẫn của chư tôn đức rất trang nghiêm và thanh tịnh. Ban chức sự hạ trường luôn luôn theo dõi sách tấn các chú để hạ trường có nhiều năng lượng tu học trong 3 tháng hạ. Năm nay vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, nên sự tu tập của hàng Phật tử tại gia chúng con còn hạn chế về mọi mặt. Số lượng Phật tử về chùa tu học ít hơn, trung bình mỗi kỳ thọ bát từ 40 đến 50 vị. Ban chức sự hạ trường cũng tổ chức mỗi tuần một khóa tu bát quan trai và trong mỗi kỳ đều có chư tôn đức chia sẻ giáo lý, hướng dẫn cho đạo tràng Phật tử chúng con nắm bắt được nhiều kiến thức về Phật học để hành trì. Đạo tràng Bồ Tát Giới vì cũng ảnh hưởng dịch bệnh nên không Bố Tát trong 3 tháng hạ và nhằm gieo trồng công đức cho hôm nay và mai sau. Đạo tràng Phật tử chúng con tháp tùng cùng chư tôn đức cúng dường bốn trường hạ thành phố tham gia ba kỳ sớt bát gieo duyên tại đạo tràng chùa thiên trúc cúng dường trai tăng trai phạm và pháp y để hộ hạ cho chư tăng được an tâm tu học Do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn, diễn biến phức tạp, nên bếp cơm chay gieo duyên cũng tạm ngưng trong 3 tháng hạ. Năm nay, Hòa Thượng Thiền Chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng kiến lập đàn tràng địa tạng Thất Châu nhằm để cầu siêu chư hương linh của huyền Thất Tổ. Đàn tràng cũng là nơi để tỏ bày tấm lòng hiếu thảo của người con Phật muốn báo đáp công ơn sinh thành cha mẹ đã quá vãng Mong nương nơi oai lực tam bảo và sự gia trì của chư Tăng mà siêu sanh tịnh độ, cũng như cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ. Trong tu tập cũng như đời sống, đạo tràng Phật tử chúng con luôn đoàn kết, chia sẻ cùng nhau những khó khăn để hoàn thành mọi công việc Phật sự mà chư Tôn Đức đã giao phó. Các công việc tuy không nhiều, nhưng với tất cả, tấm lòng luôn hướng về ba ngôi tam bảo và sự tôn kính hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng quý ngài là bậc thầy hướng dẫn cho chúng con trên lộ trình tu học giải thoát hôm nay ngày hoàn nguyện hoàn nguyện ba tháng an cư là ngày báo đáp ân sư cũng là ngày diễn ra lễ vu lan báo hiếu tại đạo tràng chùa thiên trúc chúng con thành tâm thành kính hướng về mười phương chư phật gia hộ cho hòa thượng thiền chủ cùng chư tôn tịnh đức tăng ni pháp thể khiên an đạo hạnh miên trường thêm một tuổi hạ chan chứa tình thương bao la tràn đầy tình đạo vị ấm áp nghĩa thầy trò để lèo lái con thuyền chánh pháp làm cho phật pháp mãi trường tồn và mái chùa thiên trúc này luôn là nơi chúng con được ấp ủ yêu thương và an lạc trong sự dạy bảo của hòa thượng thiền chủ chúng con nguyện tinh tấn tu hành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 của đạo tràng Đức Bác Quan Trai à, trong các kỳ qua. À, tiếp theo là phần à, phát thưởng cho những vị có thành tích và xuất sắc cũng như đã cố gắng nỗ lực trong 3 tháng hạ vừa qua. À, 3 tháng hạ trên đã được trên sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thiền Chủ cũng như ở chư Thượng Tòa chư Đại Đức Tăng cũng như các thầy giáo thọ sư và đã đạt các thành tích như sau về phần công đức y xin được à, trân trọng kính mời à, đại đức thích ăn hồi là được à, thiên đường đại chúng bầu chọn là chúng thì kheo xuất sắc và nỗ lực tinh tấn trong ba tháng qua chúng con xin được thành kính cung thỉnh hòa thượng viện chủ chùa thiên trúc từ bi hoan hỷ tiến xuống khán đài để trao giải công đức y cho đại đức và hy vọng rằng đại đức sẽ nỗ lực hơn nữa trong những hạ tiếp theo xin được mời. bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni, quý ni trưởng, quý đi sư, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Hồng vàng dân Phật pháp tăng, hồng đỏ dân mẹ cha để mừng Vu Lan. Hồng trắng xúc động bàn hoàng, con coi khúc mẹ lại càng xót xa. Hồng hương còn mẹ mất cha nếp bên chân mẹ lệ nhòa xót thương ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không Xin được mời đội cài hoa Sẽ cài lên chư tôn tình đức tăng Cũng như toàn thể à, quý thị nam đến nữ Phật tử Đang hiện diện ở à, trong trai đường ngày hôm nay Xin được trân trọng kính mời Con cài lên ngực Bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha tháng 7 mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa của những đứa con nhớ về cha mẹ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị. Từ lâu, hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu, nhưng nó không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, mà nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Hình ảnh hoa hồng trong dịp lễ Vu Lan là nhằm nhắc nhở bổn phận làm con luôn ghi nhớ công ơn biển trời của hai đấng song thân, cũng như phải trọn lòng tôn kính và thực thi hạnh hiếu đối với cha mẹ khi người đang còn tại thế hay đã đi về nơi vĩnh hằng. Xin cho chúng con mạng phép được cài lên hình y quý ngài những đóa hồng vàng tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của những bậc xuất trần thượng sĩ. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hồng, màu hồng của sự thương yêu như màu máu trong tim mà mẹ cha đã vắng cạn một đời hy sinh cho con. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi những lo lắng, tạo tầng xuống một đời cho con vì con tất cả một còn nếu bạn đã bất hạnh thì đã mất mẹ mất cha xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo một đóa hồng trinh trắng bạn hãy cài và hướng nguyện cho mẹ cha hãy những gì thiêng liêng và cao cả nhất vừa cài lên áo đó vậy sau mỗi mùa ăn cư khi mà chư tăng ni khắp độ tràng chuẩn bị tự tứ mãn hà người phật tử tính tâm thành kính dân pháp y cúng dường mừng tử hà đến chư tôn tình đức tăng ni là truyền thống tốt đẹp trong sinh hoạt phật giáo trước khi hiện diện giữa cuộc đời bình dị nhẹ nhàng nhưng đó chính là chất liệu của sự thanh thoát tôn vinh niềm tin chân lý kính bạch chư tôn đức giờ đây ba tháng an cư đã khép lại cũng chính là ngày chư phật hoan hỷ toàn thể hàng phật tử hăng hoan vui mừng trước sự tấn đầu nghiêm thân trao dời giới hạnh của chư tôn đức và thành tâm kính dân pháp y cúng dường khánh tế tôn sư được tăng thêm tuổi đạo Ca sa ôi đức chi bằng Sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn Nôi gương từ phụ thế tôn Hằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn Giờ đây xin được mời đội dân y Sẽ thực hiện nghi thức dân y của mình Xin được trân trọng kính mời được thêm phần trân trọng cũng như chúng con có những sự hiểu biết thêm nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa thích hằng ninh trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam quận 7 từ bi hoan hỷ à, phát biểu à, cũng như à, cảm niệm về mùa vu lan cũng như lễ tạ pháp có đắp ân sư ngày hôm nay Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh Đầu thành kính lễ Đức trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Lãng Hạo Huỳnh Chứng Minh Cố vấn Văn trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Phương Trường Chùa Thiên Trúc Thiền Chủ Hạ Trường Cấm Túc An Cư Chùa Thiên Trúc Kinh Bạch Chư Tôn Thượng Tòa Chư Đại Đức Tăng Chư Tôn Đức Ni, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7, ở Chư Tôn Đức, hành giả an cư ở tại đạo tràng công Túc an cư chùa Thiên Trúc. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi thay mặt cho chư tôn thiền đức trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 ban tổ chức an cư kiết hạ các hạ trường trong địa bàn quận 7 được Đức Hòa Thượng và Thiền Chủ Hạ Trường à, mời đến đây để tham dự lễ hoàn nguyện của an cư kiết hạ cũng như lễ báo đáp ân sư mà toàn thể chư hành giả an cư cũng như quý nam nữ Phật tử các đạo tràng tại đạo tràng chùa Thiên Trúc dâng lên Hòa Thượng Ân Sư của mình trong cái buổi lễ hòa nguyện hôm nay. và trước tiên, thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7, Ban Thường trực, chúng con thành kính để đầu Khánh Tuế à, Hòa Thượng chứng minh cố vấn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 Thiền chủ Hạ Trường Cấm Túc An Cư Chùa Thiên Trúc Lời Khánh Tuế Hạ Lạp cao quý kính ngưỡng kính ngưỡng ơn trên tam bảo luôn gia hộ cho hòa thượng pháp thể khương an chúng sanh dị độ cửu trụ ta bà để giáo hóa và dìu dắt tất cả chư tôn đức tăng ni môn đồ đệ tử cùng toàn thể quý nam nữ phật tử tại đạo tràng chùa thiên trúc và các đạo tràng trong tổ đình của chùa Thiên Trúc được luôn hưng thịnh và phát triển trên con đường hoàn pháp lợi sanh cũng như tu học của các đạo tràng để thể hiện tấm lòng kính quý đối với bậc tôn sư khả kính chúng con là hàng hậu học là tầng lớp kế thừa trên cái sự truyền đạt của hòa thượng khi hòa thượng trao lại cái trọng trách là điều hành hướng dẫn tăng ni phật tử phật giáo quận 7 thực hiện theo những cái chỉ đạo của trung ương giáo hội ban trị sự giáo hội phật giáo thành phố và nghiêm túc à, thực hiện tốt tinh thần đoàn kết hòa hợp đối với lãnh đạo chính quyền các cấp tạo nên cái sức mạnh tập thể của Phật giáo quận 7 nói chung và à, tinh thần của Phật đạo Phật và à, xã hội nói riêng. ở à, trước tiên chúng con xin thành tâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính tri ân hòa thượng. ở à, kinh bạch chư tôn thiện đức. À, sau khi chúng tôi bày tỏ tấm lòng à, tri ân đối với Hòa Thượng Tôn Sư của tất cả quý vị. Chúng con cũng xin phép Hòa Thượng cho phép chúng con có đôi lời đối với à, tất cả ờ, chư hành giả an cư à, tại Đạo Tràng, Chùa Thiên Trúc cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử, Đạo Tràng Bắc Quan Trai, Hội Từ Thiện cũng như ờ, Phật tử các đạo tràng của ờ, chư Tôn Thiện Đức là đệ tử của Hòa Thượng Ờ, kính thưa toàn thể hội chúng ờ, Trải qua hơn một tiếng đồng hồ ờ, Chúng tôi đến đây tham dự Và đây cũng nói là Một trong những lần mà chúng tôi đến tham dự Trong cái buổi lễ hoàn nguyện tạ Pháp Mùa An Cư Kiết Hạ Và tham dự cái lễ báo đáp ân sư Mà tất cả chư tôn thiền đức tăng ni và quý nam nữ Phật tử là môn đồ đệ tử của Hòa Thượng đã tổ chức một cái trang nghiêm, trọng thể. Như chúng ta cũng biết, trải qua hơn 2 năm đại dịch, tất cả mọi hoạt động, sinh hoạt về tôn giáo, về xã hội đều phải bị ngưng trệ và chúng ta cũng không ngoại lệ. Ở đạo tràng Cấm Túc An Cư, Chùa Thiên Trúc, mặc dầu không tổ chức trong hai năm qua do đại dịch không tổ chức cái lễ hoàn nguyện và thỉnh à, mời à, để tập trung đông như ngày hôm nay à, thế nhưng hôm nay sau khi đại dịch vừa qua tất cả quý vị lại trở về đạo tràng nương theo cái lời chỉ dạy của hòa thượng à, khiến cho cái buổi lễ hôm nay đã chứng minh được tất cả tấm lòng hiếu kính của toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni và quý nam nữ phật tử môn đồ đệ tử của hòa thượng chúng tôi rất lấy làm vinh dự được tham dự trong cái buổi lễ này và rất xúc động trước tất cả những sự nỗ lực tu tập của đại chúng trong 3 tháng ăn cư vừa qua. Nói như vậy không có nghĩa là trong 3 tháng ăn cư thì chúng ta mới thúc liệm thân tâm, trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học mà dường như hàng ngày, hàng giờ tại đạo tràng chùa Thiên Trúc. Mỗi khi chúng tôi có việc dịp về đây để đảnh lễ, thăm viếng hòa thượng cũng như trao đổi với hòa thượng những công tác Phật sự thì chúng tôi vẫn luôn nhìn thấy được cái tinh thần tu học của đại chúng tại đạo tràng chùa Thiên Trúc rất trang nghiêm và nó theo cái thiền môn quy củ. Và hôm nay Xin thưa với đại chúng, như chúng ta cũng đã nghe qua cái bản báo cáo về tình hình tu học của chư hành giả an cư xuyên qua bài báo cáo cũng như uh, báo cáo của đạo tràng bác quan trai thì chúng ta thấy được một cái uh, quy thức chặt chẽ về điều hành hướng dẫn và kinh nghiệm của hòa thượng đã truyền đạt lại đến cho chư tôn đức tăng Ờ, trong môn đồ đệ tử và ở đây cũng là một cái điều rất là đáng quý là trong tất cả ờ, các đệ tử của hòa thượng phần lớn là quý thầy đã được đào tạo bài bản từ các trường lớp Phật học cũng như thế học có những vị đã đỗ đạt thạc sĩ về thế học và đã là cử nhân Phật học điển hình như Thượng tọa An Định Đại Đức An Đạt và tất cả chư tôn đức mà đảm nhiệm những trách nhiệm Phật sự ở các tỉnh thành ở trong nước cũng như đặc biệt là đối với ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Phật giáo quận 7 nói riêng à, thông qua các vị đại đức An Đạt là phó ban kiêm trưởng ban pháp chế của giáo hội Phật giáo quận à, thường đại đức An Tín trưởng ban nghi lễ đại đức an giáo là trưởng ban kiểm soát à, cũng như đại đức uh, thượng tọa an định là trưởng ban hoàn pháp của quận thì chúng ta cũng đã nghe và được thấy uh, tất cả chư tôn đức đã được hòa thượng giáo dưỡng dạy dỗ và chăm sóc tận tình để đến ngày hôm nay tất cả những cái trọng trách của giáo hội được đặt lên vai tất cả những hàng hậu học như chúng tôi và tất cả uh, môn đồ đệ tử của hòa thượng thì chúng ta cũng thấy được cái ân đức của hòa thượng lớn lao cỡ nào để cho tất cả quý huynh đệ nhìn thấy được cái ân của tổ thầy nó bao la rộng lớn và trong cái buổi lễ hoàng nguyện này chúng ta không những để báo cáo về thành tích học tập tu học của đại chúng mà còn thể hiện lòng ghép vào đó là tinh thần báo ân, báo hiếu của người con Phật. Báo ân của người con Phật không phải chỉ là vô lan báo hiếu là những cánh hoa hồng của những người con hiếu thảo cài lên cho cha mẹ hay là cài lên ngực áo của mình để thể hiện cái lòng thương kính của mình đối với hai đấng sinh thành mà nó còn thể hiện cái tinh thần của người đệ tử Phật đối với tổ với thầy của mình và chúng tôi rất xúc động trong những lần đến đây tham dự cái lễ báo đáp ân sư được nhìn thấy quý vị ờ, chư tôn đức tăng cũng như tất cả quý phật tử đồng phủ phục dưới chân hòa thượng và dâng lên những lời khánh tuế uh, trang trọng đầy lòng tôn kính đối với bậc thầy của mình đó khiến cho chúng tôi nhớ lại những cái kỷ niệm mà chúng tôi đã nhiều lần quỳ trước thầy của mình để dâng lên những lời khánh tuế đó thế nhưng à, ờ, cái may mắn đó chúng tôi không còn được cho nên chúng tôi được nhìn thấy quý thầy quý phật tử hôm nay còn được trở về đạo tràng thiên trúc được quỳ dưới chân của hòa thượng tôn sư của mình để dâng những lời khánh chúc và thể hiện tinh thần hiếu kính của người đệ tử đối với bậc thầy của mình đó là một diễm phúc rất lớn Kính thưa tất cả quý Phật tử, à, quý vị chắc hẳn ai nấy đều mang trong lòng một cái hoài niệm về vô lan báo hiếu. Quý vị, những ai được nhận hoa hồng đỏ thì cảm thấy sung sướng, hạnh phúc việc chúng ta còn được cha và mẹ. Và những ai cảm thấy nghẹn ngào, hồi bồi hồi xúc động và cảm thấy tuổi thân tuổi phận khi phải mang trên áo của mình một hoa hồng trắng. Thế nhưng quý Phật tử cũng đừng vì những điều đó mà kẻ được hoa hồng đỏ thì sinh ra vui mừng, người phải mang hoa hồng trắng thì sinh ra buồn tuổi. Thật ra ý niệm về hoa hồng nó biểu trưng cho một tình yêu cao lớn chứ không chỉ đơn thuần là một tình thương, một tình yêu kính con cái đối với cha mẹ nó hàm xúc nhiều ý nghĩa mà qua đó chúng ta dù là chúng ta đang phải mang trên người một cái hoa hồng trắng vì mất cha mất mẹ à, chúng ta cũng không nên vì vậy mà sinh ra buồn tuổi bởi vì đó là ý niệm mà đã gọi là ý niệm thì nó xứng đáng với tất cả những ai à, mang cái tâm hồn hiếu kính của mình Nói lại vấn đề này, chúng tôi xin được phép nhắc lại một kỷ niệm mà cách đây hơn gần 20 năm. Trong một lần mà chúng tôi coi là những hành giả an cư tại đầu tràng an cư Kiết Hà, Long Hoa Cổ Tự do ờ, Cố Hòa Thượng, Thượng Biên Hải Giáp, Tôn Sư của chúng tôi làm thiền chủ. Khi đó, Hòa Thượng uh, uh, thiền chủ ở đây là phó thiền chủ của Hà Trường thì chúng tôi có viết một cái bài viết nói về hoài niệm về một mùa vô lan một kỷ niệm mà chúng tôi nhớ vào năm 1993 khi lúc đó chúng tôi là còn là một chú sa di à, mới thọ sa di giới và năm 93 đó chúng tôi tham dự cái khóa ăn cư kiết hạ đầu tiên của đạo tràng chùa Thiên Trúc do ban trị sự do ban đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè cách đây câu chuyện nó cũng gần 30 năm rồi à, thì trong cái mùa hạ đó chúng tôi được một cái may mắn là hành giả an cư say di có cái hạnh kiểm tốt của trường hạ và là à, thí sinh à, giải nhất của diễn giảng à, của hạ trường cấp quận và giải khuyến khích của uh, hội thi diễn giảng cấp thành phố và năm đó chúng tôi cũng đạt giải nhất của báo thường có nghĩa là năm 1993 đối với chúng tôi gần 30 năm trước luôn là một cái kỷ niệm sâu sắc về cái tinh thần tu học và chúng tôi cũng đã được Đức Hòa Thượng đây uh, rất là thương và tận tình uh, chỉ dạy khi mà cái ngày lễ hoàn nguyện Khoan Cư Kiết Hạ năm 1993 trong cái lễ cài hoa hồng. Khi đó thì mẹ của của chúng tôi cũng như anh chị cũng có đến tham dự để chia vui trong cái ngày lễ đó. Thì khi mà trong cái buổi lễ Đức uh, Cố Hòa Thượng Thượng Từ hải Nhân uh, đã có một cái buổi đạo từ rất là xúc động nói về cái ý nghĩa của vô lăng báo hiếu. Khi đó thì chúng tôi cũng ngồi như quý thầy đang đón nhận những cánh hoa hồng cài lên áo thì chúng tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vì mình còn mẹ. Mặc dù chúng tôi đã mất cha hơn 30 năm. À, thế thì sau cái lễ đó chúng tôi mới đi tìm mẹ mình để ờ, muốn mời bà ra để chụp với mình một tấm hình lưu niệm mừng cho mình có được những thành tựu tu học khích lệ tinh thần khi đó thì chúng tôi vào trong chính điện khi đó chính điện của chùa Thiên Trúc nó rất là là còn đơn sơ vào năm 1993 thì chùa Thiên Trúc rất là khó khăn thì chúng tôi vào bên trong chính điện thì nhìn giáo giác thì thấy mẹ của chúng tôi đứng ở một góc chính điện bà đang hướng mặt về uh, ờ, điện Phật để dâng lời cầu nguyện thì chỉ chúng tôi bước tới trên tay thì chúng tôi ngó giáo giác thì cũng thấy quý cô mà đi cài áo ờ, cài hoa hồng chúng tôi mới xin một cây bông hồng màu đỏ à, giấu ở trong tay áo mình và bước đến gặp bà thì chúng tôi kêu má thì bà quay qua bà mỉm miệng cười thấy trên tay chúng tôi lĩnh kỉnh nào hoa nào quà phần thưởng của mình còn đắp cái bộ y sa di của mình còn ôm đi mừng đi khoe mẹ mình thì bà mới quay sang bà mỉm cười và mới nói chúc mừng thầy chúc mừng thầy à, thành tựu chúc mừng thầy may mắn còn được mẹ thì khi đó chúng tôi mới bước tới mới nhìn lên trên áo của bà có một cái hoa hồng màu trắng ờ, chúng tôi Chị bước đến nói với bà rằng à, Nhân mùa vô lan báo hiếu Con xin dân tặng mẹ đó hồng này Tôi định thọ tay để cài lên thì bà giơ tay ngăn lại Bà mới nói rằng Mẹ đã mất ngoài rồi Mẹ không còn mẹ nữa Thì mẹ phải cài hoa hồng này Thầy còn may mắn còn được mẹ của mình đi còn riêng mẹ mẹ phải gặm nhắm cái đầu buồn mất mẹ thì khi đó chúng tôi rất là xúc động chúng tôi mới dừng lại và chúng tôi nói mẹ hãy để cho con nói một điều nếu như những điều con nói nó không thật sự có ý nghĩa thì con sẽ không dám làm điều gì cả trước tiên thì con xin thưa với mẹ mẹ là một người mẹ đáng quý đáng kính của chúng con Mẹ đã một đời làm dâu đối với ông bà nội. Mẹ đã làm tròn trách nhiệm làm vợ đối với chồng, với ba con và đã nuôi dạy 13 anh chị em chúng con trưởng thành trong một gia đình năm trai tám gái 13 đứa con mẹ nuôi không sót đứa nào thành gia lập thất từ đứa là con đi xuất gia để cầu nguyện cho ba mẹ và mẹ đã hết lòng vì anh em chúng con một người đàn bà hiếu đạo với cha mẹ và cha mẹ chồng là vợ hiền là mẹ hiền là bà của tất cả con cháu sống tròn trách nhiệm đạo đức như thế thì rất xứng đáng đã gọi là người con hiếu thảo đối với ông bà của con rồi con cảm nhận rằng mẹ nên nhận cái hoa hồng đỏ này để biểu trưng cái niềm hạnh phúc là mẹ làm tròn trách nhiệm của một người con hiếu thảo thế nhưng con biết rằng mẹ nói mẹ mất ngoại nhưng mà mẹ sống rất có hiếu với ngoại thì mẹ xứng đáng được nhận cái hoa hồng này chứ còn hơn có trên thế gian này có biết bao nhiêu người cha mẹ vẫn còn đó nhưng họ sống một đời bất hiếu với cha mẹ thì cho dù cái lễ vô lan này họ được cài lên áo mình cái hoa hồng đỏ thì vô hình trung hoa hồng đỏ đó đã tự hóa màu trắng hết rồi khi chúng tôi nói con nói đó thì chúng tôi nhìn thấy hai dòng nước mắt của bà rơi và bà chấp nhận để cho chúng tôi cài cái hoa hồng đỏ đó. rồi là mẹ con chúng tôi nhìn nhau trong cái niềm vui, hạnh phúc, an lạc. Và đó chính là kỷ niệm của gần 30 năm trước khi chúng tôi là hành giả an cư tại đạo tràng Khống Túc An Cư, Chùa Thiên Trúc do Ban đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè khi đó tổ chức. Và đó chính là một kỷ niệm mà chúng tôi không bao giờ quên trong suốt tiến trình tu học và làm Phật sự của mình. Và ngày hôm nay, cũng nơi đạo tràng Thiên Trúc này, chúng tôi lại bồi hồi xúc động để nhớ tới cái kỷ niệm của một mùa vũ lan pháo hiếu và qua đó xin gửi nhắn đến tất cả quý phật tử chúng ta những ai còn cha còn mẹ hãy cố gắng không phải cố gắng mà không phải xem nó là nhiệm mà đó là là cái điều gì đó thiêng liêng quý báu nhất mà chúng ta đang được tận hưởng hãy hãy cố gắng làm vui lòng cha mẹ báo hiếu cha mẹ để một mai khi cha mẹ mất đi, chúng ta không cảm thấy hối hận vì chúng ta sống một đời bất hiếu với cha mẹ mình. Và cũng chính tất cả những thành quả tu học của chư tôn đức nơi đây chính là những đóa hoa hồng dâng lên cúng dường bậc thầy của mình và uh, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời tán dương ca ngợi uh, công đức của hòa thượng đã dạy công dạy dỗ cho tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đồng thời xin kính nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho chư tôn thiền đức trước tiên là gia hộ cho Đức Hòa Thượng luôn được Pháp thể Khương An thân tâm thường lạc và luôn là tàn cây cao bóng cả che mát cho tất cả quý vị được nương tựa tu học trong cái sự dạy dỗ bảo ban của người và kính cầu nguyện mười phương tam bảo luôn gia hộ chư tôn đức tăng ni và quý năm được Phật tử môn đồ đệ tử của Hòa Thượng luôn được à, tăng tiến trên con đường tu học và hoành pháp của mình để báo đáp công ơn tổ thầy, công ơn của cha mẹ. Chúc tất cả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 trình à, báo đáp ân sư của chúng đệ tử xuất gia cũng như đệ tử tại gia vào giờ đây chúng con thành kính à, cung thỉnh à, chư huynh đệ xuất gia cũng như toàn thể quý thị nam đến nữ phật tử cũng quy tại bổn tự chùa thiên trúc quý vị đồng hoan hỷ khởi thăng và cùng với hiệp lực và chư tăng để thể hiện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 kính bái bạch trên Đức Hòa Thượng, ân sư, viện chủ Chùa Thiên Trúc là thầy chỉ dạy hướng đạo cho chúng đệ tử xuất gia và tại gia tại bổn tự Chùa Thiên Trúc. Kính bạch chư tôn đức ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam quận 7. Kính thưa quý nam nữ Phật tử xa gần. Hôm nay chúng con, chúng đệ tử xuất gia và tại gia Chùa Thiên Trúc có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tắt bạch đạo tràng ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật kính bái bạch trên đức hòa thượng ân sư chứng minh hạ vàng đã đến rồi đi nhường chỗ cho một mùa thu nhiều ân tình đạo tình với những người con phật mùa thu về là mùa mà hàng năm theo truyền thống gần 30 năm nay, huynh đệ xuất gia cũng như quý nam nữ Phật tử tại gia chúng con được quy tụ về bên chân Thầy để hồi tưởng lại những kỷ niệm mà Thầy trò đã có trong suốt 30 năm qua kể từ ngày mà quý sư huynh được xuất gia dưới sự hướng dẫn chỉ đạo dạy và thế pháp của Thầy. Hôm nay, Mùa an cư Phật lịch 2566 kết thúc Bắt đầu mùa Vũ Lan Và cũng là mùa tri ân và báo ân Chúng con một lần nữa Được quỳ chân Quỳ dưới chân của người thầy khả kính Dìu dắt Hy sinh Bảo bọc chúng con nên người Giờ đây huynh đệ Có người Cũng đã trưởng thành hành đạo nơi này, nơi kia. Nhưng bóng dáng của Thầy Tổ vẫn hiện hữu và hằng sâu trong tâm trí. Chúng con một lần nữa xin được quỳ lại và đê đầu đảnh lễ kính ơn sự dạy dỗ, dìu dắt của Đức Hòa Thượng Ân Sư đối với chúng đệ tử xuất gia và ngày nay còn có những sư cháu, sư chắc thành kính đảnh lễ niệm ơn Đức Hòa Thượng Tôn Sư đã hướng đạo cho hàng ngàn tín đồ Phật tử tại vùng nhà bè xưa cũng như quận bảy hôm nay và những vùng đất mà Đức Bổn Sư đã bước tới. Hôm nay, toàn thể đệ tử xuất gia và tại gia chúng con biết rằng Hòa Thượng, Ân Sư đã có được dịp nghỉ ngơi tất cả các vai trò của giáo hội để trở về với ngôi chùa xưa để cùng thầy trò đạm bạc sống những ngày bên nhau để tu học giáo lý Đức Thế Tôn để chuyển hóa đời sống bản thân để kiến tạo nên hạnh phúc cho tha nhân đó là những niềm quý báu mà chúng con có được khi Hòa Thượng đã hoàn thành các trách vụ đối với giáo hội, đối với tăng đoàn và đối với xã hội để cùng bảo bọc chúng đệ tử. Ngưỡng nguyện Đức Hòa Thượng luôn sức khỏe, luôn hanh thông và tiếp tục dìu dắt chúng con trên bước đường hành đạo và phục vụ nhân sinh. Ngưỡng nguyện cho đạo tràng, chúng đệ tử xuất gia và tại gia Chùa Thiên Trúc luôn tinh tiến theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư chúng con nguyện mãi mãi sẽ đoàn kết yêu thương để tiếp tục nôi gót tông tổ, xây dựng đạo tràng Chùa Thiên Trúc. Mỗi ngày một lớn mạnh và hanh thông, ngưỡng mong trên Đức Hòa Thượng từ bi ai mẫn nạp thọ cho lòng thành của chúng đệ tử, sự khánh tế tri ân và mừng Đức Hòa Thượng tăng thêm một tuổi đạo. Mừng Hòa Thượng vẫn khỏe mạnh, luôn luôn hiện diện bên chúng đệ tử.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 Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 cùng chư tôn đức tăng ni Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay Kính thưa chư đại đức tăng Chúng đệ tử xuất gia cũng như chúng đệ tử tại gia Vừa qua những lời tri ân và bộc bạch thể hiện tấm lòng của người đệ tử đối với thầy tổ qua những lời bộc bạch đó với tác giả chí thành hướng về thầy tổ và có những lời hút tụng để cầu nguyện cho thầy để được sống lâu hướng dẫn cho hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia luôn luôn trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Với ý nghĩa đó, Thầy rất cảm động với cái tình thân thương đạo vị của người Phật đệ tử đối với Thầy. Trong khoảng thời gian còn lại, ở phía trước sức khỏe của Thầy càng ngày còn giảm đi công việc Phật sự mỗi ngày thêm nhiều. Cũng mong các đệ tử xuất gia cũng như đệ tử tại gia ráng tu toàn trách nhiệm và học hỏi thêm hơn nữa để theo bước chân của Thầy và làm những công tác Phật sự giúp đỡ cho giáo hội và phát triển cho bổn tự mỗi ngày tốt đẹp hơn qua những lời than thương đầu vị đó Thầy có đôi lời nhắc nhở rằng Nghĩa tình thầy trò Và quan trọng nhất là đệ tử xuất gia Cũng như hàng đệ tử tại gia Luôn luôn đoàn kết một lòng Xem như tình thủ túc tay chân đừng bao giờ có những bất đồng quan điểm dù hoàn cảnh như thế nào chăng nữa thì tình thủ túc anh em vẫn khắc ghi tạc dạ trong một huynh đệ một thầy tổ thầy mong ước rằng tất cả sự việc đó để thể hiện khi còn thầy còn sống ở nơi này mà nếu huynh đệ anh em thiếu sự đoàn kết thiếu sự gắn bó thủy chung thiếu sự tình thương yêu thì đó là một cái điều làm cho thầy hết sức buồn và thấy rằng cái nghĩa tình trả hiếu và theo cái lời bộc bạch vừa rồi nó phải đi vào vấn đề thực tế của cuộc sống của chúng ta một lần nữa hết sức cảm động và cảm ơn tấm lòng đạo tình của các đệ tử xuất gia cũng như tại gia thầy mong rằng ở phía trước các vị cố gắng vượt qua những khó khăn chu tròn trách nhiệm của người tu sĩ đối với giáo hội đối với thầy tổ và đối với tất cả hàng phật tử tại gia phải có trách nhiệm hướng dẫn trên bước đường tu học để cho tạo phước duyên cho Phật tử sau này có những đường đi chánh pháp. Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử, suốt một thời gian qua, một năm qua và các những năm khác, quý Phật tử luôn luôn đồng hành cùng với bổn tự chùa Thiên Trúc tạo điều kiện giúp đỡ cho tăng chúng cũng như điệu chúng ở nơi đây có điều kiện tu học và học tập, nhất là nhóm Phật tử Nguyên Tùng, Diệu Thủy và Đạo Tràng, Chùa Thiên Trúc và toàn thể nam nữ Phật tử xa gần, cải ít, người nhiều, kẻ công, người cõi đã hỗ trợ nhịp nhàng cùng với Thầy để lo cho đại chúng trên bước đường tu học. Nghĩa tình cao đẹp đó, Thầy nguyện khắc cốt quy tâm, và nguyện cầu hồng ân tâm bảo gia hộ cho tất cả nam nữ Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị luôn luôn thành tựu một phước duyên thù thắng hôm nay và mai sau. Trước khi dứt lời kính chúc sức khỏe tất cả quý đại đức đệ tử và toàn thể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 Nhất tâm đảnh lễ hiền tiền hòa thượng Bổn sư ân sư tam ma bái đây chúng con thành kính cung thỉnh à, thượng thọ thích ân đình cũng như đại đức thích ân tín hãy tiến lên phía trước để trao cho hòa thượng à, bổn sư những phần quà dành cho hòa thượng à, xin mời xin được chuẩn bị kính mời phật tử diệu trọng chuẩn bị sẽ cũng tiến lên phía trước cũng như quý vị phật tử nào chúng ta có những phần quà để dâng cho hòa thượng thì quý vị cũng hãy đồng tiến lên phía trước ở phía trước xin hội chúng hãy cho một tràng à, pháo tay thật to và thật lớn và toàn thể hội chúng đồng khởi thân đó và quý vị nhiếp ảnh hãy chụp lại những hình ảnh à, lưu niệm à, đối với hòa thượng bổn sư tiếp theo là phần quà của đạo tràng tu bác quan trai xin được trân trọng kính mời phật tử diệu trọng cũng như một phật tử nữa sẽ tiến lên phía trước để trao phần quà chậu lan dành cho hòa thượng bổn sư cũng như quý vị phật tử nào quý vị muốn à, cúng dường à, dành cho hòa thượng bổn sư quý vị cũng hãy à, tiến lên phía trước để dâng những món quà cho hòa thượng và thánh tế chúc hòa thượng được năm phúc tâm thọ cũng như thật nhiều sức khỏe và ban cần thiết quý vị hãy phát những phần quà của ban tổ chức để dành cho quý thị nam tín nữ Phật tử. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi trong đêm hiu hắt không bóng người qua từng ngày mưa nắng à, trong lúc à, và dân quà xin được à, trân trọng và kính mời đại đức là thích an tính sẽ đọc à, cảm tạ trước đức dần lối bao người rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn đường dài phía trước hãy bên tâm vẫn bước đi qua dù lắm phong ba vẫn mong thầy không nản lòng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 Thượng tọa Thích Hoàng Ninh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 cùng chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni Vinh đề đồng tu kính thưa quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua lễ tạ pháp dân nghi vu lan báo đáp ân sư tại hạ trường cấm túc an cư chùa Thiên Trúc. Đến đây đã được thành tựu mỹ mãn. Một lần nữa, toàn thể chư tăng hành giả chúng con xin được bái tạ ân đức của hòa thượng thiền chủ thường tòa trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 7 cùng chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự chư tôn đức tăng ni là huynh đệ đã quan lâm về chứng minh cho buổi lễ hôm nay được thành tựu viên mãn chúng con nguyện cầu tam bảo luôn luôn gia hộ cho quý ngài sức khỏe để tiếp dẫn đàn hậu lai tiến tu đạo nghiệp và mãi là ruộng phước điện cho hàng Phật tử chúng con ươm mầm giải thoát. Chúng con cũng xin khánh chúc chư tôn thiền đức tăng ni giới lạp tăng phúc tuệ tăng bồ đề quả mãn thành kính tri ân quý nam nữ phật tử đạo tràng bác quan trai chùa thiên trúc gia đình phật tử diệu hạnh hạnh môn nhóm phật tử nguyên tùng diệu thủy nhóm phật tử thiền tâm chánh hạnh cùng quý nam nữ Phật tử gần xa đã hộ hạ và phụ giúp trong khi tổ chức buổi lễ. Thành kính tri ân và chúc quý vị nhiều sức khỏe và có một mùa vu lan viên thành hiếu hạnh. Trong sự nỗ lực để tổ chức buổi lễ không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Kính nguyện trên chư tôn đức tăng ni và quý liệt vị niềm tình hoan hỷ thành tâm kính chúc chư liệt vị tùy thân trú xứ thường an lạc nam mô hoan hỷ tạc bồ tát ma ha tát giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng chứng minh chư thượng tòa đại đức tăng ni trong đạo tràng và mời toàn thể đạo tràng Ờ, khởi thân hồi hướng chúng con cung thỉnh hòa thượng khởi hồi hướng để con